cái nắm đấm đẫm lệ và chủ nghĩa tư bản vượng vinh. Hóa ra đường mòn Hồ Chí Minh trên không lại do tập đoàn tư bản lớn nhất nước Việt Nam Cộng sản, viên trước của ông Phạm Nhật Vượng đưa ra. Ông Vượng đưa một nhóm hơn 300 sinh viên, giảng viên trường y từ Hải Dương vào Sài Gòn, nói là để hỗ trợ thành phố này chống dịch COVID-19. Theo một số người, chuyện này chẳng ai ở Sài Gòn nhờ vả cả, vì người tại chỗ còn nhiều, không cần phải vất vả tốn kém như thế. Chẳng qua là ông Vượng cùng các tay chơi khác như Việt Nam Airlines, Sài Gòn Tour ăn có chuyện chống dịch để quảng cáo. Hôm qua, ông Mai Bá Kiếm có một bài với nhiều thông tin nói về chuyện này, tuyên truyền bị phản tuyên truyền. Tôi thấy câu chuyện ông Vượng và đường Hồ Chí Minh trên không của ông ấy cho chúng ta một hình ảnh rất thú vị về chủ nghĩa tư bản tại Việt Nam hiện nay. Nhà tư bản Phạm Nhật Vượng dùng đúng hai kiểu tuyên truyền của tuyên giáo Cộng sản, đó là hình ảnh những nắm đấm Cộng sản và những lời lẽ ẻo ở kiểu thương quá, tự hào quá ho chiến dịch ăn có của mình nói cho sang là quảng cáo, quan hệ công chúng. Đây quả là công thức và hình ảnh tuyệt vời của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà các viên chức cộng sản liên tục tán dương mấy chục năm nay. Có lẽ cũng giống như bên nước tàu cộng sản, Hình ảnh nắm đấm nghe nói là được dùng trong các buổi kết nạp đảng viên, cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Nắm tay phải có khi tôi thấy cả tay trái dơ lên trông rất quyết liệt và dữ rằng được người Cộng sản gọi là hạ quyết tâm trước khi họ có một kế hoạch làm gì đó. Hình ảnh hạ quyết tâm này làm cho những người nghi ngại kế hoạch đó phải e dè, sợ cái nắm đấm đó giáng xuống đầu mình. Lật lại những trang báo tàu hồi năm 2020, khi các đoàn y tá, bác sĩ đến Vũ Hán để chống dịch, người ta cũng thấy những nắm đấm phun lên dùng giận như các em học trò Hải Dương vậy. Nắm đấm có thể hiểu được trong chiến tranh, trong những cuộc cách mạng nổi dậy, nhưng quả là khó hiểu khi họ muốn đánh nhau như vậy trong thời bình. Họ đánh cái gì? Đánh virus ư. Virus chỉ sợ vaccine chỉ làm sao sợ đấm đá cho được. Kèm với nắm đấm, là những ngôn từ chiến tranh mà người Cộng sản vẫn liên tục sử dụng từ khi hết chiến tranh đến nay. Gia trận, chiến thắng, xuất quân, đánh báo công, chi viện bất kể đó là chuyện lạm phát, chuyện lũ lụt hay chuyện Covid. Và dĩ nhiên, trong bộ từ điển chiến tranh này có những từ rất đặc biệt của Cộng sản Việt Nam mà đường mòn Hồ Chí Minh trên không làm một ví dụ. Song song với nắm đấm và những ngôn từ chiến tranh, lại là những từ ngữ vô cùng đẫm lệ mà ngày nào chúng ta cũng có thể tìm thấy trên các trang báo Việt Nam. giỏi nhất trong lối tuyên truyền ẻo ợt này là tựa đề cuộc thi viết tình người nơi tuyến đầu phòng chống COVID-19 do Ban Dân vận, Ban tuyên giáo quận Tân Bình của Thành Hồ tổ chức. Hay tựa đề bài viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 7 2021, nhìn Sài Gòn đau đến vậy, tôi thấy trái tim mình thổn thức cùng lối tuyên truyền ẻo ợt. Cũng phải nói rằng, kiểu viết đậm lệ này ảnh hưởng cả báo chí tiếng Việt tại hải ngoại. Nói cho cùng thì, nó vốn đã có truyền thống khá lâu trong văn trường báo chí tiếng Việt, bây giờ thêm vào một chút ra vị cộng sản, làm nên một hiện tượng ngôn ngữ rất thú vị. Suy cho cùng, kiểu viết đẫm lệ này cũng vô hại, nhưng kiểu nắm đấm có ảnh hưởng nhiều hơn. Với cái nắm đấm và mớ ngôn từ chiến tranh cách mạng, đấu tranh giai cấp, xã hội cộng sản không trở về bình thường trong thời bình. Những con người lớn lên và được bị giáo dục trong mớ ngôn từ ấy, cứ liên tục có não trạng chiến tranh. Các trợ lý PA của ông Vượng, các phóng viên, báo chí, nhà nước và các em sinh viên ở Hải Dương đều không tránh khỏi. Đối với họ, miền Nam Việt Nam vẫn là vùng đất phản cách mạng, tạm chiếm, cần được giải phóng. Điều đó giải thích những phát ngôn rất sắc máu, mà có thể có cả của các em học sinh từ Hải Dương, giải phóng miền Nam lần thứ hai. Đường mòn Hồ Chí Minh trên không Một điều rất hiển nhiên là những người Việt Nam có gốc miền Bắc chịu ảnh hưởng nhiều bởi các nắm đấm này hơn là người miền Nam, nơi ít chuyên chính hơn, vẫn còn không khí xã hội mở của thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông Vượng và các cố vấn của ông là những người miền Bắc, Việt Nam Airlines cũng thế, Sài Gòn Tour thì đỡ hơn, nhưng cũng đầy những người gốc miền bất xã hội chủ nghĩa. Công ty du lịch này cũng có đầy các tour du lịch về nguồn, đầy giải ngôn từ chiến tranh cách mạng. Có thể khi viết ra những khẩu hiệu nắm đấm như vậy, họ cũng không có ý định gì to tắt kiểu như phân biệt vùng miền hay xem người dân miền Nam như mục tiêu cần giải phóng, mà chẳng qua đó là cái quán tính suy nghĩ ngôn ngữ, mặc dù trong sâu thẳm của tiềm thức họ có thể có hình ảnh một miền Nam thù địch mà đây thật ra là chuyện con gà và quả trứng. Họ thù địch thật, rồi sinh ra ngôn ngữ, hay là cách dùng ngôn ngữ ngốc nghếch sinh ra hình ảnh thù địch. Lần này các nắm đấm cách mạng lại bị gậy ông đập lưng ông. Nó gây ra phản ứng rất mạnh từ dân chúng Sài Gòn, nó làm bật lên hình ảnh của một cuộc nội chiến, của sự phân biệt vùng miền mà chính quyền Hà Nội lúc nào cũng muốn giấu các cơ quan báo chí tuyên truyền của đảng vội vàng lắp chỗ này, bích chỗ kia như trong bài báo Thanh niên, đừng ném đá đoàn Hải Dương giúp thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng họ chỉ dám đưa ra những lỗi thuộc về kỹ thuật và đề cập tới dư luận trên mạng mà vẫn không dám nói cái dư luận trên mạng ấy là gì, không dám nói đến cái mâu thuẫn chính trị, vùng miền mà họ tự tạo ra, duy trì rồi sợ hãi vì sao cuộc giải cứu từ Hải Dương gây khó chịu ở Sài Gòn. Có một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để giải cứu, không phải em nào cũng có thái độ đáng ghét và cũng không phải em nào cũng bị tẩy não đến mức đến Sài Gòn coi như là vào cuộc giải phóng lần hai. Chắc chắn có những em từ Hải Dương nhiệt thành đến thành phố tinh thần tự do này để vừa được tìm hiểu, vừa được cống hiến sức trẻ của mình – mà nghe đâu là theo vận động của các ông to nào đó, có thể y tế, có thể doanh nghiệp. Thật ra các câu chuyện gây khó chịu đang dâm gian trên mạng xã hội, không lớn và không đáng cho người dân Sài Gòn phải bàn tới bởi tính dân Sài Gòn vốn dễ dãi và bao dung. Nhưng điều tạo ra sự chán ngán mà chắc ngay những nhà lãnh đạo cũng không biết là cái kiểu đi giúp người là đánh chóng thổi kèn, hoàn toàn không là cách để đoàn kết dân Sài Gòn với các em sinh viên ấy, mà rõ là chỉ để làm dạng mặt một số quan chức có bệnh mê đắm hình thức. Nên câu chuyện này cần nhìn về phía khác, phía những người có trách nhiệm đã làm gì để phá hỏng 300 tâm hồn nhiệt huyết của thanh niên Hải Dương đến Sài Gòn một cách đáng thương đến vậy. Hơn nữa, đằng sau chuyến đi này có xã hội hóa theo tài trợ của doanh nghiệp nào đó không, mà lại làm rộ lên các lời phản đối đạo đức giả từ các dư luận viên cấp cao để bảo vệ chủ mắng ăn của mình khiến dân Sài Gòn không cái gì là không biết càng bực thêm. Ai đã vận động, ai đã ra lệnh để đưa các em từ Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh rối ren, mà mục đích tuyên truyền lớn hơn cả thực chất. Trên báo Tuổi Trẻ ngày mùng 1 tháng 7 có bản tin hơn 300 giảng viên, sinh viên Y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, khẳng định rằng thông tin từ Việt Nam, Airlines cho biết chiều 30 tháng 6, hãng này nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn? Trên các trang Facebook, người ta nhìn thấy Sài Gòn còn rất nhiều nơi liên quan về đào tạo y tế. Người tình nguyện vẫn mong được tham gia chống dịch nhưng không đến lượt mình. Nhìn câu chuyện tuyên truyền dầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào ở khách sạn cao cấp và lại rộ lên những thông tin tiêu cực khác, ác cũng khiến 1.000 sinh viên đại học y dược Sài Gòn tình nguyện vẫn đang miệt mài làm công việc không khỏi trạnh lòng cho những giọt mồ hôi, thậm chí tính mạng, rất thầm lặng của họ. Bạn đang chuẩn bị nói rằng tôi phân biệt vùng miền sao. Nên nhớ một ngàn sinh viên Đại học Y Dược, Sài Gòn hay hàng chục ngàn người khác, đang lã người hàng ngày dưới cái nóng 35-40 độ, đều có đủ những sinh viên theo học, đến từ Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Ninh, và cả Sài Gòn nữa. Đã từng có những chuyến tiếp xúc như vậy từ Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương để đi đến Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội trong các đợt dịch từ năm 2020 đến nay. Nhưng không ai làm chuyện khó coi, đẩy các bạn trở thành món tuyên truyền quen tay đến lố bịch như hiện nay. Người miền Nam từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau vốn có thói quen rất khó chịu với các loại tuyên truyền đặc biệt mượn đến tình đồng bào. Nhìn bức ảnh đang lan truyền trên mạng, các sinh viên Hải Dương phải rơ tay hô khẩu hiệu, nhưng các bạn ngồi gần camera thì ngại ngùng cúi mặt. Thưa các bạn, thường tuổi trẻ Việt Nam cứ bị đẩy vào những trò lố lăng. Chúng tôi, những người dân miền Nam, những người dân Sài Gòn cũng đang ngại ngùng như chính các bạn vậy. Các anh chị Sài Gòn, các ông bố, bà mẹ Sài Gòn có lẽ nên thôi bực mình mấy em nhỏ. Lỗi do người lớn,